nhấn vào nó sẽ sâu ra các link và logo của chúng ta hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về Bootstrap nav 3 Bootstrap nav 3 là thanh điều hướng thường nằm ở đầu trang và chúng ta sẽ bắt đầu với basic nav 3 nav 3 đầu tiên và hôm trước chúng ta đã học về ba thành phần cơ bản của Bootstrap. Hôm nay tôi sẽ thêm Nava vào trong chính ờ, ví dụ hôm trước để khởi tạo Nava. Ta sẽ thêm một thẻ, chúng ta sẽ thêm một thẻ NAV như thế này. Sẽ đóng thẻ. Tiếp đến à, tôi sẽ thêm các thẻ UL và LI. L thì sẽ có class là Nabana Tiếp đến là các thẻ LI của chúng ta sẽ có class là nav item trong này chúng ta sẽ thêm các thẻ a tức là thẻ link để link đến các thành phần khác ở trong web của chúng ta tương tự sẽ copy các link này ở thực tế ta sẽ thay dấu thăng này thành các uh, link ở trong uh, ờ, project của chúng ta ở đây tôi sẽ để nguyên không thay đổi gì bên localhost log của chúng ta đây các bạn có thể thấy chúng ta đã tạo thành được thanh menu tiếp theo chúng ta sẽ học về vertical navbar tức là các thanh menu thẳng đứng để chuyển về thành đứng thì ta đơn giản chỉ cần bỏ các class nav expand sm md lg vân vân đây cần bỏ class này thì menu của chúng ta sẽ thành thẳng đứng tiếp theo là center naba thì chúng ta sẽ chỉ cần thêm class à, justify content center là là naba của chúng ta sẽ ở giữa đầu tiên tôi sẽ để lại thêm class justify content center như các bạn thấy là menu của chúng ta đã căn giữa các thinh linh ở bên trong tiếp đến ta sẽ học về các màu sắc của Napa chúng ta sẽ dùng các class BG cộng với màu sắc như primary success info để thay đổi màu của Napa cũng như linh ở bên trong tôi sẽ chuyển thành primary như bạn có thấy là đã chuyển thành màu xanh và linh của chúng ta cũng màu xanh nên rất khó là nhận ra Dagger là màu đỏ đây các bạn để thấy là đa ba của chúng ta đã chuyển sang màu đỏ để chuyển sang chữ trắng như thế này thì tôi đã thêm ờ, na ba nabadac thì sẽ chuyển thành màu trắng ta dùng ờ, Google Primary ở đây thì chữ vẫn sẽ nổi lên không bị chìm như lúc nãy thành phần tiếp theo chúng ta ngày hôm nay chính là Naba Brand hoặc logo chúng ta sẽ dùng các class Naba Brand hoặc uh, dùng Napa brand trên ảnh để căn chỉnh logo và brand chúng ta sẽ nằm ngoài các thẻ UL và LI chúng ta sẽ thêm một cái logo tên của logo như này nó sẽ nổi hơn so với các link còn lại đậm hơn và to hơn đối với ảnh thì chúng ta cũng làm tương tự chúng ta cũng dùng class Nabra và chúng ta sẽ chèn ảnh ở giữa thẻ A đây tôi sẽ thay link bằng link của một ảnh trên mạng để các bạn tiện theo dõi đây các bạn để thấy là logo hình con chó của chúng ta trên thực tế thì ảnh chúng ta rất to nhưng do chúng ta dùng class Nabran nó sẽ tự động căn chỉnh lại để phù hợp với Naba của chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ học về collapsing Naba grab sinh ra 3 chúng ta có thể thu nhỏ lại các thành phần bên trong chúng ta sẽ thêm một button button này có data target là id của naba của chúng ta chúng ta sẽ thêm id vào đây và có data toggle bằng clef à không id của chúng ta sẽ sẽ là một cái ở bên trong ta sẽ tạo ra một thẻ deep có class bằng collab class bằng collab là collab id là id của data target của button của chúng ta để cho nguyên các thẻ của chúng ta vào đây xem ma thuật nào đây các bạn thấy là khi thu nhỏ màn hình lại chúng ta sẽ chỉ còn một cái thanh một button như thế này khi nhấn vào nó sẽ sâu ra các link và logo của chúng ta tiếp đến chúng ta sẽ học về drop, drop down trên lava để tạo một drop down trong lava thì chúng ta tương tự cũng tạo ra một list một thẻ li sau đấy chúng ta thêm class drop down sau class là item thẻ a chúng ta sẽ thêm class drop down toggle và data toggle bằng drop down ta sẽ tạo một thẻ div nữa class drop down menu bên trong là các thẻ A class drop down item thẻ href trên thực tế thì ta mới cần thôi sẽ copy thêm trao cho chúng ta tiếp đến là naba form và naba button đơn giản thì chúng ta cũng khai báo một thẻ form có class là form inline và action là action của chúng ta trong form của chúng ta thì à, tôi sẽ khai báo một input và một button đơn giản bạn thấy là input và button của chúng ta đã hiện trên Napa Phần tiếp theo là Napa Text thì để sử dụng Napa Text thì ta cũng dùng một span là dùng class là nabatech như bình thường đây nabatech của chúng ta phần cuối trong bài học của chúng ta hôm nay đó là fixed naba ta sẽ dùng các class fix top fix bottom sticky top để tạo ra các fixed naba 3 đây là thêm lát fix stop để có thể thấy rõ hơn fix stop thì tôi sẽ thêm một style các bạn có thể thấy rõ hơn các bạn có thấy tôi khi tôi lăn thanh cuộn bên này thì uh, ta ba chúng ta vẫn ở trên cùng ta sẽ thử với à, class fixed bottom các bạn cũng có thấy là lăn thì thanh ba của chúng ta vẫn ở cuối cùng tiếp theo đây là ba sticky top để thấy rõ hơn thì tôi sẽ cho thành phần này trên trên là ba của chúng ta đây là ba của chúng ta đang ở dưới nhưng khi cuộn xuống thì nó sẽ cố định lên trên xin chào và hẹn gặp lại các bạn